Xin chào à, các bạn và các bạn à, đến với à, kênh bất động sản Long Việt ngày hôm nay chúng ta cùng xem một mảnh bất động sản ở tổ 23 phường Trung Sơn chúng ta đang đứng trước mặt tiền của mảnh bất động sản ngày hôm nay có mặt tiền là 10 mét Đây. mặt tiền 10 mét còn bê tông trước mặt là 7 mét Diện tích của mảnh bất động sản này là 10 m nhân với 27 m. Tổng diện tích là 270 m vuông. 150 m thổ cư. 150 m thổ cư và 117 m là trồng cây lâu năm. Mảnh bất động sản này hôm nay có mặt tiền quay về hướng Bắc Chiều sâu là 27 mét. À? Chiều sâu 27 mét. Hiện tại trên đất đang có một căn nhà uh, cấp uh, ờ, 4 lập mái ngói để không. Con đường uh, núi vàng đi rẽ vào cái đường uh, mà có mảnh bất động sản chúng ta đang được xem đây thì chỉ khoảng uh, 50 mét thôi. Xung quanh dân cư ở rất đông đúc rồi. Đây đối diện đang có uh, những căn nhà rất đẹp mảnh bất động sản này chúng tôi chào bán với giá 1 tỷ 250 triệu còn nếu mà anh chị nào thực sự phù hợp với nhu cầu thì ờ, cũng có thể liên hệ để thương lượng một chút một mảnh bất động sản rất là vuông vức và rất đẹp mặt tiền 10 mét thực sự là lý tưởng đi từ đường núi vàng vào khoảng 50 mét thì chúng ta sẽ nhìn thấy một căn nhà ờ, tương đối là mới nhà này có số nhà là số 10 số 10 và cách một à, một suất nữa thì sẽ đến à, miếng đất chúng ta đang giới thiệu đến các bạn vậy chỗ này thì khoảng là chắc là khoảng số nhà 12 ngõ 71 đường núi vàng phải của mảnh đất này thì là đang có một à, cái nhà máy tôn trên ờ, trong là chúng ta nhìn thấy chắc là một cái máy ờ, giống như là một cái máy ờ, để phục vụ cho công việc khoan nước khoan giếng nước chúng ta nhìn xung quanh thì thấy là khu dân cư rất là đông đúc rồi khu này là khu dân cư lâu năm rồi à, bạn nào quan tâm đến mảnh đất ngày hôm nay thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại à, 085 928 7777 à, đó là số điện thoại của anh à, Long Việt hoặc các bạn có thể à, liên hệ với tôi à, số điện thoại của anh Tuân Sport 0964 320 888 chúng tôi sẽ trực tiếp dẫn các bạn đến xem mảnh đất này đây là con đường từ đường 1 đi qua đường tàu đi vào chăn nuôi chỗ này là ngã ba chúng ta đi sang bên mé đường bên tay trái đường này là đường đi vào núi vàng đây là đường núi vàng đi khoảng 300m ờ, nữa là sẽ đến phường Trung Sơn trước mặt chúng ta là có một cái cầu chậm thôi và qua cầu đây sẽ có một cái ngõ là ngõ số 71 chúng ta sẽ rẽ vào cái ngõ 71 bên tay trái đây có lẽ là ngõ bên tay trái đây rồi đầu ngõ này là có một hiệu sách Tuấn Hồng hiệu sách văn phòng phẩm Tuấn Hồng à, rẽ vâng, vào tay trái con đường à, bê tông rộng khoảng 7 mét đây ạ đến rồi à, xin cảm ơn các bạn đã xem à, video ngày hôm nay nếu thấy hữu ích thì à, xin à, mời các bạn cho chúng tôi một nút bấm đăng ký like và share xin cảm ơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo xin chào